Hôm nay là ngày 23 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hạt Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh bích thượng thổ ngày tân sửu tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát và nạp âm bích thượng thổ kỵ tuổi ất mùi đinh mùi ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xông với mùi hình tuất hại mùi phá thìn và tuyệt mùi Vài tuổi sông khắc trong ngày, tuổi sông trong ngày gồm có tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão, tuổi sông trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tam mùi và tam sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao kính tâm, tốt đối với an tán, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao hoàng ân, tốt mọi việc, Sao sáu trong ngày gồm có sao hoang vu, sáu ngoại việc, sao cửu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sau câu trận, kỵ về an táng, sau tứ thời cô cõa, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt, ngày 13 tháng 4 năm 2023, tức là ngày 23 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng năm 14, 23, đi chơi quản thiện nữa là đi buôn, dân gian còn gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2023, chi tiết cụ thể, chính xác nhất nhé. Tử vi thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý gặp được cuộc diện ngủ hành, Tý Sửu nhị hợp ghé thăm, mang lại những tín hiệu tốt để con giáp này có thể thực hiện kế hoạch liên quan đến hợp tác. Vì lúc này bạn tìm được người đáng tin cậy để cùng nhau thực hiện những dự án lớn, có mục tiêu cao cả. Đây cũng là lúc gia tăng kết nối với người thân trong gia đình. Người tuổi Tý hôm nay có được sự quyết tâm, cộng với những kế hoạch dài hơi, có tính toán cụ thể, chính là sức mạnh lớn nhất của bạn. Thông qua đó, bạn có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào, Hãy nhân cơ hội này để khẳng định mình để cho họ thấy rằng bạn là người thông minh, chăm chỉ vô cùng đáng mến. Mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn nếu con giáp tuổi Tý tiếp tục trì hoãn, bất kể thiên quan đang gây hại cho mình đến mức nào. Không thể trì hoãn được đâu, bạn phải tập trung hít thở một hơi thật sâu và hoàn tất những công việc mà mình đã khởi xướng, đừng để người khác thất vọng vì bạn nhé. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình hanh thông, xuân sẻ mọi bề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 Ngoài ra, người tuổi Sửu bản tính ôn hòa và rộng rãi cũng giúp bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Bạn có thể sẽ được người quen giới thiệu cho những cơ hội mới, hãy tranh thủ cơ hội này để gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Thổ khắc mộc, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của người ta. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 bạn đừng vội hài lòng với thực tại mà hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn. Bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn dựa vào tài năng của mình, vì vậy, đừng dậm chân tại chỗ để người khác có cơ hội vượt qua. Tình cảm có biến động vì một khắc thổ. Bạn đừng để bị người khác, nhất là đồng nghiệp, lợi dụng lòng tốt. Với chuyện tình cảm, nếu bạn và người ấy không để cho tiền bạc xen vào giữa thì sẽ không có rắc rối nào phát sinh. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy,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 Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể mâu thuẫn vì những quan điểm không thống nhất với nhau. Đừng luôn tự cho rằng mình là đúng, đã đến lúc bạn mở lòng ra để tiếp thu những điều người ấy nói rồi đấy. May mắn, trong ngày được thiên ấn nâng đỡ, giúp bạn khẳng định được tài năng của mình trên lĩnh vực sự nghiệp, đặc biệt là với những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Bạn là người làm việc nghiêm túc nên nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh và có cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai. Câu quyết cho các tuổi mão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 kẻ tiểu nhân có thể tác oai tác quái khiến mọi người lầm tưởng về bạn. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với chuyện thị phi bất ngờ. Bạn cần nhớ rằng mình không nên nóng nảy và đặc biệt là không nói năng thiếu cẩn trọng trong thời điểm này. Hãy tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ phải trái. Bạn không cần phải lo lắng nếu bạn luôn làm việc quang minh chính đại. Hỏa sinh thổ, nửa kia của bản mệnh là người thấu hiểu, bạn nên tâm sự những điều chất chứa trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Hãy luôn nhớ rằng thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, nghiêm túc làm việc chứng minh giá trị của bản thân. Tử vi tuổi canh thìn,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 ngày 13 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ nhờ gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ dậu sử trợ mệnh, mà gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay, đừng ngại ngần tham gia một cuộc hẹn khi người ấy ngỏ lời bạn nhé. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí trong ngày này nữa đấy. Kiếp tài giúp người tuổi Tỵ nhận ra rằng có người không đáng tin như bạn từng nhận định nên có chút thất vọng. Thế nhưng đó là lúc mà bạn cần nhận ra rằng mình cần trưởng thành hơn, đừng quá tin tưởng ai mà nên cân nhắc kỹ hơn trong từng quyết định. Ngũ hành tương sinh cho thấy một số kế hoạch tiền bạc của con giáp tuổi tỵ đang đi đúng hướng, đúng đường. Bên cạnh đó, bạn nên chú ý hơn tới việc dành dụng tiền bạc, tiết kiệm là một việc làm rất hữu ích, giúp bạn không phải bối rối kể cả khi có bất trắc xảy ra. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,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 nhưng trên hết là sau đó hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Tỷ kiên xuất hiện, nhắc nhở con giáp tuổi ngọ hãy nhớ rằng những người tưởng như ngọt ngào nhưng lại có nanh độc, tìm cách âm thầm hại bạn suốt thời gian qua mà bạn vô tư không để ý tới. May mắn ngày có hỏa thổ tương sinh, hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bạn và một nửa của mình, có thêm thời gian để gắn kết tình cảm. Bạn không bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho hai người và đó là tín hiệu tốt. Bạn cũng không quên giúp đỡ người kia trong các công việc nhà giúp gia đình ấm êm câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, đường quan lộ gặp không ít trở ngại do bị kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, cần bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng để làm chủ tình huống. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, có điềm báo về tài lộc đang ùn ùn kéo tới. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, sẵn sàng đầu tư mạo hiểm để có thể đổi lấy lợi nhuận lớn hơn. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc,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 nên lúc bạn tự tin và chủ quan nhất thì rắc rối xảy ra người tuổi mùi nên xem xét lại tình hình thay vì đổ lỗi cho bất cứ ai nếu hiểu ra vấn đề bạn sẽ biết rằng bản thân thực sự đã bỏ qua mọi chuyện một cách quá dễ dàng mù quáng tin theo lời người khác mà không hề cân nhắc gì đến bản thân mình thực thần chiếu mệnh mang tới niềm vui khiến tuổi mùi thường xuyên trong trạng thái lâng lâng thế nhưng nếu cứ mãi rong chơi mơ mộng thì bạn sẽ chẳng làm thế nào để có được một ngày hiệu quả đâu hãy tỉnh táo và tập trung nhiều hơn vào công việc nếu bạn muốn hoàn thành tốt chúng. Thổ khí vượng có những tác động tiêu cực đến sức khỏe của con giáp này. Có vẻ như bạn quá xa đà vào những bữa tiệc khiến bạn bỏ bê chuyện ăn uống, điều này sẽ rất có hại cho da dài đấy. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, có thể vấp phải những xung đột, cãi vã trong ngày này. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, tranh luận gay gắt với đồng nghiệp để bảo vệ quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi kỷ mùi,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 giúp bạn luôn cảm thấy tin tưởng và yên tâm khi đứng trước mọi sóng gió của cuộc đời. Chính tài phù trợ, người tuổi này có thể nhận được một khoản tiền lương hoặc tiền thưởng kha khá trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng nên chi tiêu tiết kiệm chứ không nên tự thưởng cho bản thân một cách quá hoang phí. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, nên tạo cơ hội để người khác có cơ hội hiểu mình hơn,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 khi trong ngày được thiên tài ghé thăm hoặc có nhiều người có thêm động lực để gia tăng thu nhập cho mình trong thời gian này hoặc đơn giản là chỉ nhờ một lời khuyên của ai đó bạn đã tiết kiệm cho mình một khoản tiền lớn. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho điều kiện sức khỏe của bạn. Cơ thể của bản mệnh đã có dấu hiệu cải thiện sau một thời gian dài tập luyện đều đặn kết hợp với chế độ ăn khoa học. Với những ai đang lười thì lúc này cũng đã bắt đầu có động lực tập luyện. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy,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 ngồi than thân trách phận cũng không ít gì đâu. Thương quan giáng họa, dự báo về một ngày khó khăn đến với con giáp tuổi tuất, vì thế bạn đừng làm bản thân khổ sở thêm vì những suy nghĩ tiêu cực, có phần bế tắc của mình nhé. Hãy cố gắng cho đầu óc nghỉ ngơi bạn mới đủ sáng suốt nghĩ ra giải pháp cho chuyện này. Ngày hôm nay vận khí bất ổn, có vẻ tâm trạng của bản mệnh không được tốt, nên không nên vội vàng trong bất cứ quyết định gì vì rất dễ để xảy ra sai sót. Với những việc quan trọng thì bạn có thể để sang ngày khác phù hợp hơn nhé câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, vận xui đeo bám, công việc gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, tránh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp hết sức có thể. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, gặp nhiều may mắn về tài chính, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, ngày này rất thích hợp để ký kết hợp đồng, tăng thêm lợi nhuận. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy,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 mà mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi hợi và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, gắn kết tình cảm giữa mọi người. Chính quan xuất hiện, hỗ trợ để con giáp tuổi hợi thuận lợi hơn trong công việc. Sự may mắn kết hợp với tham vọng sẽ giúp cho bạn có những bước tiến dài hơi ngày hôm nay. Vậy thì bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội này để lập ra cho mình những mục tiêu lớn và nỗ lực để hoàn thành chúng nhé. Trong ngày cũng gặp thủy thổ xung khắc, vận trình tình cảm của người tuổi hợi lại không được tốt vì xa mặt cách lòng trong khi những cặp đôi ở gần thì đôi bên dễ nảy sinh bất đồng cãi vã tranh cãi với người mình yêu có thể bạn thắng nhưng tình cảm thì đã nhạt phai câu quyết cho các tuổi hợi tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa công việc sự nghiệp thuận lợi dễ được quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ các mối quan hệ xã giao hài hòa tình cảm tốt đẹp tử vi tuổi kỷ hợi